Hóa là người uh, thành lập ra cái à, ngôi chùa nghệ sĩ này được uh, tạo lập lại đường thống nhất của Gò Bắc thì mọi người mọi người vào trong thì khung cảnh đây rất mát mẻ mà Đây là phòng mộ của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há Tên thật là Trương Phụng Hảo Bà mất ngày 5 tháng 7 năm 2009 ờ, Tức là ngày 13 tháng 5 Năm kỷ sửu Mọi người có thể thấy hình ảnh chân dung của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há Đây là bức ảnh của lúc bà diễn cái vở tuồng à, Phụng Nghi Đình Này là tháp cốt là nơi để thờ các à, nghệ sĩ mà phụ diễn các công nhân hậu đài tài như phấn thú đạo đức tợ thiên kim có nghĩa là đồng tiền dễ làm thao quá con người à, hãy tránh xa những người mà xem trọng đồng tiền đây là phần mộ của nghệ sĩ Thanh Nga cùng với người chồng của bà là Phạm Di Lăng là phần mộ của nghệ sĩ soạn à, Giả Hoa Phượng có với kịch nổi tiếng là nghĩa đời hưng phấn Đây là phòng mộ của nghệ sĩ Minh Phụng Thì Minh Phụng hưởng thọ 65 tuổi Đây là phòng mộ của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Giang hồi, hồi xưa kia hay đóng những cái vai mà những người tàu mà độc ác đây là phần mộ nghệ sĩ Kim Hoàng có vở kịch nổi tiếng là Hương mùa thu này là phần mộ của nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn có bản bản bài ca dân bác rất là nổi tiếng Đây là phòng mộ của nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh có vở kịch nổi tiếng là Người đẹp Tây Đô Đây là phòng mộ của nghệ sĩ Hồ Trường Xuân Hồi kia là theo cái đoạn Sài Gòn 1 Có vở kịch là Nghi sợ ốc hán Có đóng mấy cái vai mà ăn trộm thầy bói Đây phần mộ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quốc Hòa Mình nhớ làm là này là nghệ sĩ à, đóng hài hồi kia Đây là phòng mộ của nghệ sĩ Tấn Tài là bố của Tấn Bò Tấn Bèo với mẹ là Phạm Thị Ngọc à, vợ của ông Lê Tấn Tài là Phạm Thị Ngọc đây là khung cảnh ờ, phần ờ, có cái phần ờ, mạ mộ ở ngoài đằng sau của cái khu ngôi chùa đây những người mến tiếng cười dưới ánh đèn sân khấu lung linh anh đã làm xuân giá niềm vui nhưng đã vội bỏ trốn hồng trần anh để lại ngàn nỗi tiếc thương còn gì đâu hỡi anh còn gì đâu những vần thơ hay đã không còn đây đã không còn liễu lo vui say để mang vạn tiếng cười anh đã về với giấc thiên thu thương kiếp đời ngày xin vương tơ nơi mái chùa ân quan còn mãi vang lên tiếng cười đi vào lòng người ánh đèn sân khấu lung linh anh đã làm rộn rã niềm vui nhưng đã vội bỏ trốn hồng trần anh để lại ngàn nỗi tiếc thương còn gì đâu hỡi anh còn gì đâu những vần thơ đã không còn đây đã không còn liễu lo vui say để mang vạn tiếng cười anh đã về với giấc thiên thu thương kiếp đời ngày xin vương tơ nơi mái chùa ân quang còn mãi vang lên tiếng cười đi vào lòng người nơi mái chùa ân quang còn mãi vang lên tiếng cười